Chào bạn, tôi là Lê Thanh Hải và trong hệ thống kinh doanh online tôi được mệnh danh là chủ marketing for bot và hiện tại tôi đang trực tiếp tư vấn và triển khai cho 30 hệ thống và tôi cùng họ tạo ra các quy trình về bán lẻ, tạo ra quy trình về tuyển sỉ và cùng họ làm các chiến lược marketing bùng nổ giúp hệ thống họ phát triển và khi mà đồng hành cùng họ tôi mới phát hiện ra đối với những người kinh doanh online thì họ đang có những sai lầm như sau và trong video này tôi muốn chia sẻ với bạn 5 sai lầm thường gặp của những người kinh doanh online 5 sai lầm thường gặp của những người kinh doanh online để bạn có thể biết và bạn hãy tránh những cái sai lầm này để bạn rút ngắn con đường thành công của bạn hơn Có rất nhiều người chia sẻ với tôi rằng là tại sao họ kinh doanh online à, 1 năm, 2 năm, 3 năm đến cả 5 năm mà họ vẫn không thành công bởi vì họ đang mắc phải một trong năm sai lầm sau Sai lầm thứ nhất đó là khi mà họ bắt đầu vào công việc kinh doanh online họ đã lựa chọn sai sản phẩm đó, ờ, cái sai lầm đầu tiên mà rất khó để bạn có thể thành công nếu như ngay lần đầu tiên bạn bước vào công việc kinh doanh online mà bạn lựa chọn sai sản phẩm cái lựa chọn sai sản phẩm ở đây thứ nhất đó là bạn lựa chọn cái sản phẩm mà không đem lại giá trị thực cho khách hàng cái sản phẩm mà không đem lại giá trị thực cho khách hàng thì nó sẽ làm cho khách hàng họ chỉ mua hàng của bạn một lần và sau đó nếu như họ dùng không hiệu quả thì họ sẽ không bao giờ quay lại mua hàng của bạn nữa và thậm chí khi mà họ dùng không hiệu quả thì họ sẽ đi nói với những người xung quanh bạn bè những người thân thiết của họ rằng là sản phẩm của bạn không hiệu quả và những người bạn bè của họ cũng sẽ không bao giờ mua hàng của bạn đó và cái cái điểm tiếp theo thứ hai của cái việc mà sản phẩm đó chính là cái sản phẩm mà bạn lựa chọn kinh doanh nó không có đủ tất cả các giấy tờ từ các giấy tờ liên quan đến pháp lý, các giấy chứng nhận liên quan đến ờ, cục vệ sinh an toàn, các ờ, giấy ờ, liên quan đến quảng cáo thì cũng rất nhiều các hệ thống đang kinh doanh trên thị trường đều rất thiếu các giấy tờ như vậy. Đó, và cái yếu tố thứ ba đó là cái sản phẩm mà bạn lựa chọn kinh doanh nó không có USP. Không có USP nghĩa là sao? Không có USP nghĩa là cái sản phẩm của bạn giống hầu hết các sản phẩm đang kinh doanh trên thị trường và làm cho khách hàng họ họ tại sao họ phải mua sản phẩm của bạn đó thì bạn không trả lời câu hỏi tại sao đó và làm cho khách hàng họ không không không định vị bạn là số 1 trong tâm trí của họ nếu như sản phẩm của bạn có USP có điểm khác biệt thì khách hàng họ chỉ mua hàng của bạn chứ không thể mua hàng của người khác khi mà sản phẩm bạn có USP cho nên là cái điều đầu tiên cái sai lầm đầu tiên nếu như bạn mắc phải đó là bạn lựa chọn sản phẩm mà không mang lại không mang lại giá trị thực cho khách hàng lựa chọn sản phẩm mà không có đầy đủ tất cả các giấy tờ hay lựa chọn kinh doanh những sản phẩm mà không có đầy đủ các USP thì bạn cũng rất khó để thành công. Cái sai lầm thứ hai mà tôi thấy rất nhiều người kinh doanh online họ cũng đang gặp phải nữa đó là họ lựa chọn sai cái người thủ lĩnh, họ lựa chọn sai cái người thủ lĩnh để dẫn dắt để đồng hành cùng họ. Cái người thủ lĩnh mà họ lựa chọn cái cái cái yếu tố mà để quyết định một người thủ lĩnh thành công một người thủ lĩnh à, có tố chất để bạn đi theo đó là một người thủ lĩnh phải có tâm tầm tài người thủ lĩnh có tâm tầm tài nghĩa là sao có rất là nhiều người họ kinh doanh online họ họ đăng ký họ tham gia vào một hệ thống và họ được kèm cặp bởi một người thủ lĩnh không có tâm người thủ lĩnh không có tâm nghĩa là sao nghĩa là họ họ nhận bạn vào họ chỉ đẩy hàng cho bạn họ không uh, kèm cặp bạn họ không giúp đỡ bạn để bạn bán được hàng họ chỉ biết uh, uh, kích bạn nhập lên hàng hơn và đổ hàng cho bạn và bạn tự bán bạn tự bơi đó đó là người thủ lĩnh không có tâm tiếp theo đó là có rất là nhiều người thủ lĩnh họ họ không có tầm nghĩa là sao thủ lĩnh không có tầm có nghĩa là họ không có một cái tầm ảnh hưởng với những người khách hàng của bạn để bạn có thể mượn hình ảnh của họ để bạn có thể bán hàng đó ngoài ra thì một cái yếu tố tiếp theo để quyết định bạn có thể lựa chọn một người thủ lĩnh nữa đó là một người thủ lĩnh phải có tài tức là một người thủ lĩnh nói được và làm được khi mà bạn à, chọn được một cái người thủ lĩnh có vừa tâm có tầm và có tài thì chắc chắn họ sẽ giúp bạn để thành công trong con đường kinh doanh hơn còn nếu như bạn lựa chọn một người thủ lĩnh mà không có tâm không có tầm và không có tài thì bạn rất khó bạn rất khó để thành công trong kinh doanh bạn sẽ phải tự một mình bạn bơi bạn tự một mình học tập bạn tự một mình bán hàng thì rất khó để bạn có thể thành công cái sai lầm thứ ba mà tôi thấy rất nhiều người đang kinh doanh online họ gặp phải nữa đó chính là sai lầm khi mà họ kinh doanh một cách rất bản năng, họ không có quy trình. Đó, cái sai lầm thứ ba mà tôi thấy rất là nhiều người họ kinh doanh online và và họ không thể thành công lớn được khi mà họ bán rất là bản năng. Họ bán hàng theo bản năng, họ họ nghĩ gì họ làm đấy, họ thấy gì người ta làm là họ làm theo và họ không có một cái quy trình bài bản từng bước từng bước để mà để mà họ để mà họ bán hàng thành công Bây giờ là thời đại 4.0 rồi và bây giờ là thời kỳ kinh doanh 2019 Và bạn để kinh doanh thành công thì bạn buộc phải có các quy trình bán hàng Từ quy trình bán lẻ cho người mới bắt đầu Từ quy trình bán lẻ à, xuyên suốt dài hạn Từ quy trình tuyển sỉ như nào Từ quy trình đi chụp ảnh studio hay tất cả quy trình bạn đều phải có bạn đều cần phải viết lại hoặc là những hệ thống mà bạn tham gia họ đều phải có những quy trình đó để để bạn kinh doanh thì thì khi mà bạn có các quy trình như vậy thì bạn sẽ kinh doanh thành công đó cái sai lầm thứ tư mà tôi thấy rất là nhiều người họ họ mắc phải khi mà họ bắt đầu vào công việc kinh doanh đó là họ lựa chọn một công ty à, không có về truyền thông không có về marketing một công ty rất là yếu về truyền thông rất là yếu về marketing một công ty mà yếu về truyền thông và yếu về marketing thì nó sẽ nó sẽ làm sao ạ? Nó sẽ làm cho khách hàng tiềm năng của bạn không biết tới tên sản phẩm và khi mà bạn bắt đầu một công việc kinh doanh nào đó thì bạn có thể uh, nhập sản phẩm đó về sau đó thì bạn trong khoảng một, một tuần đầu một tháng đầu thì bạn bán rất là dễ dàng khi mà bạn có thể bán cho những người bán cho những người uh, thân thiết bán cho những người bạn bè của bạn vì là họ tin bạn và họ quyết định mua nhưng để bán được cho người lạ thì những người lạ họ buộc phải phải nghe từng nghe tới sản phẩm của bạn họ từng biết tới sản phẩm của bạn và nếu như công ty hiện tại của bạn mà họ họ không làm marketing họ không làm truyền thông để để nhiều người biết tới sản phẩm của bạn thì bạn cũng rất là khó bán hàng đó vậy nên là bạn nếu như bạn lựa chọn kinh doanh một sản phẩm nào đó thì bạn hãy xem rằng à, công ty có định hướng phát triển gì công ty có định hướng về marketing như nào công ty có truyền thông ra sao thì bạn hãy lựa chọn một công ty có tất cả những yếu tố đó để giúp bạn thành công nhanh hơn và cái sai lầm thứ năm, cái sai lầm cuối cùng mà tôi muốn chia sẻ với bạn mà mà khi mà bất kỳ ai mà mắc phải sai lầm này chắc chắn họ sẽ không thể thành công được đó chính là một cái sai lầm để khiến bạn không thành công đó là bạn rất là dễ dàng bỏ cuộc bạn thiếu kiên trì và bạn đứng núi này bạn trông núi lọ có rất là nhiều người kinh doanh online và họ họ họ họ đứng núi này họ trông núi lọ tức là họ đang ở trong một cái hệ thống này nhưng mà họ cứ nhìn sang một cái hệ thống bên kia họ so sánh giữa hệ thống mình và hệ thống bên kia đó hoặc là có rất là nhiều người kinh doanh online và họ rất là thiếu kiên trì họ đăng bán được uh, một hai ngày được một tuần sau đó thì không ra đơn hàng và họ họ đã chán nản họ bỏ cuộc hoặc là có rất là nhiều người kinh doanh online uh, tức là họ không tập trung họ không tập trung họ đăng bán lúc à, ba uh, hôm nay thì đăng bán sản này ba hôm sau thì đăng bán sản kia và sau đó thì à, đang bán rất nhiều sản phẩm lên đó và làm cho khách hàng họ không thể tin tưởng nếu như mà bạn à, thiếu kiên định bạn thiếu kiên trì như vậy bạn hãy tập trung vào một dòng sản phẩm một hệ thống và bạn đi đến cùng để trở thành một cái người số 1 trong hệ thống đó và bạn sẽ thu hút rất nhiều khách hàng đến với bạn họ sẽ chủ động tìm đến bạn chứ không phải là à, hôm nay bạn bán sản phẩm này ngày mai bán sản phẩm kia hoặc là mình đang kinh doanh ở hệ thống A mà mình lại cứ nhìn sang hệ thống B để mình so sánh và để thành công thì chắc chắn một cái yếu tố kiên định đó chính là bạn phải kiên trì kiên trì kiên trì thì bạn mới có thể thành công được và tất cả những người bán hàng thành công thì họ họ đều uh, kiên trì này họ đều lựa chọn đúng sản phẩm này họ đều lựa chọn đúng một người thủ lĩnh để dẫn dắt họ họ đều có quy trình bán hàng rất bài bản và họ đều uh, có những cái chiến lược marketing chiến lược truyền thông rất là đẳng cấp và họ kiên trì làm những cái điều đó thì nếu như bạn xem được video của Hải và bạn bạn mà thấy rằng là mình đang mắc những sai lầm nào thì hãy có thể thay đổi để để cái con đường thành công của bạn nó nhanh hơn và cảm ơn bạn đã xem video của tôi à, hãy subscribe kênh youtube của tôi để à, xem được nhiều video chia sẻ của tôi hơn nữa cảm ơn bạn xin chào và hẹn gặp lại